Một số tòa nhà chẳng hạn như cơ sở chăm sóc sức khỏe hoặc sân bay có rất nhiều các đối tượng xây dựng rất chi tiết và phức tạp. Các yêu cầu chức năng sẽ được quản lý tốt nhất trong các công cụ đặc biệt như Dropbox. Trong video này, các bạn sẽ thấy mô hình thông tin trong Archicad có thể được kết nối với cơ sở dữ liệu của từng phòng trong quản lý cơ sở dữ liệu của Dropbox và những lợi ích được tích hợp chặt chẽ này mang đến cho các nhà thiết kế hoặc khách hàng trong suốt các giai đoạn thiết kế khác nhau. Dự án chúng tôi sử dụng để chứng minh khả năng của kết nối Archicad Drofood là một trung tâm y tế tư nhân. Nó có các phòng ban như khu nội trú, phòng tiết niệu, chuẩn, chuẩn đoán hình ảnh và vân vân. Với sự trợ giúp của plugin, một liên kết sẽ được thiết lập cho giải pháp BIM giữa Archicad và Drofood Sau khi khởi động Archicad, một menu sẽ được gọi lên trong giao diện người dùng và chúng sẽ có tất cả các tính năng. Sau khi hình thành bản concept về tòa nhà, các kiến trúc sư sẽ bắt đầu thiết kế nội thất, tạo ra các khu chức năng với các bố trí nội thất thực tế và các liên kết giữa chúng. Các phòng được đại diện bởi John trong mô hình Archicad. Các John này liên kết các phòng trong cơ sở dữ liệu của Dove và được đồng bộ hóa giữa hai ứng dụng Các cơ sở dữ liệu của Dropbox sẽ được bố trí vào các phòng ban được yêu cầu và hoàn thành các thông tin mô tả các điểm cần thiết của chúng. Mỗi phòng được yêu cầu có tên, chức năng cụ thể. Sau đó, chúng sẽ đưa vào Archicad. Khi mô hình kiến trúc phát triển, tất cả các khu vực sẽ được kết nối với các phòng trong Dropbox. Zoom Zoom sẽ đảm bảo các thông số được đồng bộ. để trên liệt kê các thông số phòng RoFood có sẵn ở trên bên trái. Các thông số và thuộc tính của Achiken Zone ở bên phải. Chúng ta thấy các tham số đã được ghép nối và đồng bộ hóa. Người dùng có thể định nghĩa bất kỳ thuộc tính nào cho zone và sau đó đồng bộ hóa thông tin thông qua DrawFood. Chúng ta sẽ gắn các phòng với số, các khu vực và các giá trị so sánh kích thước kích hoạt chế độ phòng trong Dropbox. Như bạn có thể thấy chúng ta đang liên kết John với một phòng Dropbox trong khi đang sắp xếp. Các kết nối sẽ nhận ra và chỉ hiển thị các phòng có sẵn chưa được liên kết trong danh sách. Khi được đặt, các gom sẽ tự động nhận diện các bề mặt giới hạn và điều chỉnh hình dạng của nó so với không gian có sẵn. Các gom sẽ hiển thị thông tin của nó như tên, số và diện tích. và cách bất bằng điều khiển Rofus. Chúng ta sẽ kiểm tra trạng thái của các phần tử xem chúng có được liên kết hay không. Và điều khiển này cũng giúp liên kết các gioan sau khi chúng được đặt. Bây giờ chúng ta hãy đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu của Drofus. Trong bật trong hộp thoại bật lên, bạn có thể chọn phạm vi của join để đồng bộ hóa. John đã chọn các John trên sàn tại trong tất cả các John và với cơ sở dữ liệu này chúng ta sẽ cập nhật chúng dựa trên các cơ sở dữ liệu khác chúng ta có thể chọn cập nhật cả ICCAP Growfood bằng cách kiểm tra cái tùy chọn nếu chúng ta kiểm tra lại gen chúng ta sẽ thấy các thuộc tính hiện đã được đầy đủ thông tin các thuộc tính này không chỉ lưu trữ thông tin chúng có thể được sử dụng để hình dung đặc điểm của phần tử cụ thể là với các phòng Một trong những thách thức lớn nhất đối với kiến trúc sư là đảm bảo rằng kích thước của các gian đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chức năng ghi đè của Archicad cho phép thay đổi bất kỳ phần tử nào. Dựa trên các thông số và kết nối logic, kết hợp với các kết nối Archicad Drawfood sau này sẽ đảm bảo chất lượng cho quy trình thiết kế Bây giờ hãy quan sát màu sắc của các khu đã thay đổi thành màu xanh lục hoặc đỏ. Các khu vực được đánh dấu màu xanh lá cây đã đáp ứng yêu cầu về diện tích, còn các khu vực màu đỏ chứng tỏ chúng đang nhỏ hơn mức quy định. Kiến trúc sư bây giờ chỉ cần điều chỉnh thiết kế và thay đổi kích thước của các phòng đó để tuân thủ chương trình. Công cụ quy độc đáo của Architect cho phép quy trình chỉnh sửa Trong trường hợp của chúng ta, chúng ta có thể kéo dài và thay đổi tất cả các yếu tố chỉ trong một bước. Lưu ý rằng các kết nối tường vẫn còn nguyên vẹn và các khu vực trên cả hai mặt cũng đã được điều chỉnh. Hãy đồng bộ hóa với Drawfoot để kiểm tra các khu vực mới của các khu. Các phòng tắm thay đổi từ màu đỏ sang màu xanh lá cây cho thấy khu vực mở rộng của nó đã phù hợp với yêu cầu khi thiết kế phát triển Kết nối Archicad Dropbox cũng giúp kiến trúc sư xác định chính xác loại và đối tượng sử dụng trong mô hình BIM. Trong ví dụ của chúng tôi, khách hàng đã chỉ định thiết, thiết bị mà anh ấy muốn có trong mỗi phòng thông qua các mẫu trong Dropbox. Ví dụ, trong phòng bệnh này, phòng đôi, chúng tôi cần có hai giường ngủ lớn, một bàn. Kết nối giữa phần tử và đối tượng Archicad được thiết lập với vùng thông tin của BIM trong trường hợp này, chúng chứa các tên của thương hiệu Achiket. Nhưng tất nhiên dữ liệu nhận dạng khác cũng có thể được sử dụng, chúng chứa thông tin như giá tiền và tổng mức đầu tư. Hãy quay lại Achiket và xem sơ đồ mặt bằng của phòng đôi. Các kiến trúc sư đã sắp đặt một số phòng và họ đã sử dụng các thư viện trong Achiket Để cho bạn thấy một ví dụ, hãy mở hộp thoại công cụ đối tượng và tìm kiếm thiết bị bệnh viện. Archicat cho phép bạn tìm kiếm nội dung game trong các thư viện nội bộ và trên các trang web với một cơ sở dữ liệu đối tượng nhất định. Ngoài ra bạn có thể tìm thêm trên web và thậm chí mang từ thư viện SketchUp vào. Các đối tượng Archicad có thể tùy biến cao để phù hợp với nhiều mục đích Hãy đặt chiếc giường này vào trong phòng bệnh của chúng ta. Bây giờ tương tự như các giòn, chúng ta hãy xem các đối tượng Archicad kết nối với Dropbox. Như bạn có thể thấy, tên của thư viện được sử dụng như là mã số trong Dropbox. Ngoài ra chúng ta có thể cung cấp thêm các dữ liệu về số lượng và giá cả từ Dropbox Kết nối Dropbox cung cấp quy trình làm việc để kiểm tra xem đồ nội thất được thiết kế có khớp với danh sách thiết bị được yêu cầu hay không. Hãy chọn một phòng và kiểm tra thiết bị. Nhờ tính năng lập kế hoạch cho các thiết bị được dùng trong thiết kế, kiến trúc sư có thể kiểm tra từng khu một trên các tầng hiện tại hoặc trên tất cả các tầng. Hãy xem khu vực đã chọn. Chúng tôi cũng có thể giới hạn danh sách thiết bị được hiển thị để trong một khu vực nhất định với các khu vực có số tiền đầu tư khác yêu cầu. Như bạn có thể thấy một chiếc giường bị thiếu nhân đôi cái chúng ta đã đặt trước đó kiểm tra lại. Bây giờ tất cả các công mục cần thiết đã được đặt vào định vị chính xác trong phòng chúng ta có thể đồng bộ hóa thông tin với Dropbox. Đối tượng cũng như phần đối tượng của tòa nhà trong Archicad có thể được um, có các thuộc tính tương tự như Joy để lưu trữ thông tin về chúng. Trong ví dụ của chúng tôi, số lượng mặt hàng và giá trị ngân sách cũng đã được đồng bộ hóa từ Rofus. Trong video này, bạn sẽ thấy mô hình BIM Archicad của bạn được kết nối với cơ sở dữ liệu Rofus như thế nào. Để đồng bộ hóa thông tin hai chiều hỗ trợ quá trình thiết kế từ giai đoạn đầu cho đến khi công trình lắp đặt xong và các thông tin tích lũy có thể được sử dụng trong suốt quá trình hoạt động của tòa nhà lồng công việc thiết kế của Archicad sẽ được liên tục tạo thành một giải pháp tích hợp mạnh mẽ giúp kiến trúc sư làm việc nhanh, không gây lỗi và cung cấp thiết bị chất lượng cao cho khách hàng của họ.